Hello cả nhà Mọi người đã từng trải nghiệm cảm giác bên cạnh bộ xương cá voi khổng lồ chưa? Hôm nay tôi mời mọi người cùng xem bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á Chú Ê vào mua vé, vào mua vé nào các con ơi Wow Bao nhiêu một vé chú? Anh đây các cháu nhỏ ba cháu nhỏ một người lớn <laughs> ờ, cảm ơn anh đi từ từ dạ, nè dạ cảm ơn bác nhá wow dạ dạ wow các con ơi đi từ từ nào trời ơi ba cảm thấy chóng mặt rồi đó các con đi từ từ thôi sao dài dữ vậy hỏng rồi luôn mọi người ơi trời ơi hồi đó giờ là chúng ta chỉ mới nghe đồn ờ, thôi à nay mới được đừng có sờ vào con rồi sao mà cái xương nè cái xương này xương gì đây các con xương gì mà nó bự như vậy đây nè chúng ta đi mãi đi mãi mà mới lên được tới cái đầu wow cái, ông nam hải ô cái hàm cái hàm cái miệng của ông nó bự thế này ư ừ bự hơn một cái thuyền đậu ở ngoài ngoài sông ở phía trước mà lên cái sam mới thấy xong á wow đi xem nè ôi sao bự như vậy dạ. trời ôi cái cái cái miệng của ông mà giống như cái cái phòng ngủ của quan vậy <laughs> quan ơi cái miệng ông bự quá quan ơi không sợ bạn đó ô cái xương cái xương hàm của ông sao giống như cái cái cột nhà nhà minh tuệ vậy <laughs> thầy nói đi đi ờ, đi ờ, trực tiếp mới cảm nhận được cái sự cái sự hấp dẫn của nó wow trời ơi cái vai cái vai này để mình xem là cái vai này nó nó bằng khoảng hai cái sải tay cái vây này nó dài khoảng 3 mét đó <laughs> dài khoảng 3 đến 4 mét mọi người ạ wow đây là xương sống này quay im đi quay ờ mỗi cái đốt xương của ông coi mình xem thử nha mỗi cái đốt xương của ông nó cỡ nào nha rồi mỗi mỗi cái đốt đốt xương của ông nó bằng cái cái cái, cái thớt chặt thịt của <laughs> mấy bà Ờ, mấy bà bán chợ ờ, <laughs> mấy, bà, bán thịt lộn mấy bà bán lộn nếu mà mang cái số này ra khoảng <laughs> trăm cái mấy đốt xương nha à, con đếm thử coi bao nhiêu đốt xương đại loại là khoảng 10, 20, 30, 40, 50, 60 mấy đốt đấy mình không nhớ chính xác lắm đây là đúng bự không khang bự không khang ờ. trời ơi bự quá bự lắm mọi người ạ trời ơi chui vào thử trong bụng ông coi như thế nào nha của người Mỹ trong bụng mâm coi như thế nào nha ôi mọi người ơi mọi người đang ở trong giữa bụng của của ông cá voi đấy còn gọi là cá ông mọi người ạ à. to quá từ xa xưa theo tín ngưỡng của nhân dân Cá voi được tôn là ông Nam Hải hay Nam Hải Đại Tướng Quân về sau vua gia lòng sắc phong con ơi cái đốt thương này nó bự hơn cái trống của cái con đánh ở bởi trường khi trời giông bão sóng to gió lớn ông đã tựa vào thuyền che chắn cho thuyền không bị sóng gió nhận chìm <laughs> khi ông lụy chết làng vạn Đó là cái đốt sống đuôi á tang lễ thờ tự ở dinh bây giờ mời mời mọi người đi tham quan vào lòng vào lòng của ông có cá voi nhé coi cảm nhận như thế nào thánh ngài qua sai tế độ nó xa ngài quá à, siêu mình, thần ngài về mình chỉ có thể tham quan được bên ngoài cái cái hông của ông thôi chui vào cái xương ông xương hông của ông nè ôi trời ơi nặng quá nè ờ à, thì con giới thiệu con con giới thiệu con được có thì con nên đọc con làm thì con nói ba chờ tí để ba tới cho con đọc mọi người mời mọi người vào tham quan cái miệng của của ông cá heo nha rồi cái miệng này nó bằng cái phòng ngủ của cái phòng ngủ của của gia đình mình đó <laughs> ủa cái này cái gì đây ờ cái xương xương hàm trên của ông nó sao nó nó giống như cái thuyền mình đi ở ngoài sông vậy các con ôi trời ơi nó bự nó bự khổng lồ bự khổng lồ luôn mọi người ơi thì theo như ờ, theo như như ờ, thông tin mà mà để lại thì à, bộ xương này của ông dài khoảng 22 mét dạ, và 22 mét nặng, nặng 65 tấn khoảng 65 tấn á nặng cực kinh khủng thì uh, theo truyền thuyết kể lại thời điểm mà mà lúc mà ông mất thì uh, uh, ông ông lớn quá do ông ông quá lớn đi ông cho nên là không đưa ông vào bờ được người ta phải mất khoảng 2 đến 3 ngày mới có thể đưa ông lên bờ được sau khi ông mất chứ ha cái đó là sau khi ông mất mới đưa ông vào được chứ à, thì ờ, lúc đưa ông vào thì uh, phải đập cái cổng cổng đình để đưa ông vào vào an táng ông tại dinh thì thời điểm mà an táng ông thì mãi 3 năm sau mới uh, mới đưa bộ xương cốt của ông lên được rồi bây giờ con đọc đi Qua con đọc trên 200 năm Vạn Thủy Tú đã có 3 tẩm với Trên 100 bộ cốt ông được lưu thờ Trong đó có hàng chục bộ cốt lớn Đặc biệt có một Không. bộ rất lớn Đừng có đọc Giới thiệu chứ đừng có đọc ơi rồi sau đó đi rồi sau đó thì ờ, à, sau sau khi mà ông mất được 3 năm chôn ông được 3 năm thì được à, mới đưa bộ hài cốt ông vào rửa bằng rượu rồi đưa vào thờ cúng thì đến năm à, 2006 nha năm 2003 năm 2003 thì à, các chuyên gia mới phục chế lại để ông lại cái hình dạng như thế này như chúng ta thấy ngày hôm nay bộ xương này người à, nếu mà có cơ hội mọi người nhất định nên cho các cháu các con của chúng ta vào để được để được đi để được uh, uh, trực tiếp cảm nhận cái không khí sự uh, to lớn của ông nó như thế nào chứ còn uh, đôi khi uh, nhìn ở trên điện thoại thì nhìn trên video như thế này mọi người cũng không cảm nhận được hết à, khát nước hả chờ tí đây các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp cái hốc mắt của ông nếu ờ, hình dung kích thước cái hốc mắt của ông thì nó bề ngang của nó chắc khoảng ờ, một mét cái này chắc nó cũng bự phải phải gấp 2 gấp 3 lần cái thúng đó. hoặc là bằng cái chảo ờ, quân đội đó, cái chảo mà mà ngày xưa mà hành quân cho quân đội ăn qua wow, quá là hấp dẫn nếu có dịp mời mọi người ghé thăm nha bây giờ chúng ta sẽ đi ờ, tham quan vào ờ, dinh dinh ờ, vạn hy tú vào nơi thờ cúng thì đây là dinh thờ cúng vị thần nam hải minh tuệ ơi vào đây minh tuệ ơi vào đây nào trong này hình dinh như là nơi thờ à, phụ cá phú ông mọi được, người ạ à, khánh thành vào khoảng năm 1872 cách đây khoảng 240 năm nhưng à, cũng đang được cởi dép à, ra à, gìn giữ rất là là, là, là cẩn thận rất là cẩn thận rất là đẹp rất là đẹp không các con bỏ dép ngoài đi đẹp quá nha wow, Wow, thì ra đây là cái chuông Cái chuông này là thời vua nhà Nguyễn Wow, Chuông này cái... có ghi chữ Đây là chiếc chuông đồng lúc khỉ long thánh phi nương nương tôn thần từ từ từ từ con rồi bên phải là thờ thờ bên phải bên phải đây thờ huy hoàng thái hiệu tiên sư tôn thần phía sau là gì nhỉ? wow phía sau là nơi trưng bày khoảng gần 600 bộ hài cốt của à, các ông còn gọi là cá voi cá voi Mình biết kể rằng từ ngày xưa khi à, à, ông bà chúng ta đi biển thì được à, rất nhiều lần cá ông cá voi cứu và uh, phù hộ cho cư dân biển uh, cứu giúp cư dân biển khỏi các vãng hậu vãng đây chắc chắn là các hiện vật đừng có các hiện vật của à, các à, đời vua nhà đây là tiền hiền hậu hiền ừ. thôi không một cái xương một cái xương sườn của đó ha xương sườn này nó nó nó cao cũng đụng cái cái mái cái mái này phát từ 3 mét cho đến cho đến 4 mét luôn nhiều quá nha